phía sau là đàn bò trời ơi cảm nhận của mấy em khi đến nơi này là gì ai muốn sờ vào rái cá thật sự không dạ có ai muốn cắn rái cá không dạ I like thấy không không thể bắt nhốt lấy cá được đó là một minh chứng cho mấy em thấy Ê Milly lên đây Em sẽ làm mẫu cho mấy bạn xem trước Bởi vì em tiếp cận rái cá quan giả rồi giờ đi qua bên đây Có cần tôi nắm tay không? Đi Emily rồi em quay mặt ra em nói gì đó hay là không không em khỏi nói ra em quay mặt ra anh chụp hình cho em cái từ từ tiếp cận với cá hoang dã ngồi yên ở đó ngồi xuống Bữa nay mấy em đã có bài học về thú hoang dã rồi đúng không? Đâu phải muốn giao tiếp với thú hoang dã là dễ đâu Cố gắng tập luyện nha bu Mới có khả năng thuần hóa thú hoang dã được nha Không là nó bỏ trốn bỏ chạy hết Rồi Tiên cá tương lai nè hồi sáng là tôi cho mấy em đi chịu khổ đúng không giờ tôi cho mấy em sung sướng à, bạn vui không bữa nay có chương trình thi bơi tặng quà đó em tự tin để thi chưa thấy người cá ti không chân dài không nhờ tập luyện thường xuyên đó Girlfriend, you gotta learn to fight Girlfriend, you gotta get it right Keep your eyes on the prize Đẹp lắm em ơi Just like Thank you. đầu tiên nhảy cùng người cá hoang dã người cá hoang dã nhảy trời ơi